hôm nay à, trại bồ câu Minh Dũng à, sẽ hướng dẫn bà con cách để bồ câu mà để vô máy rồi lúc lấy ra lấy con con ra cho con khác nuôi như thế nào mà để cho nó đạt hiệu quả xin mời bà con ở đây coi như là cái cặp bồ câu này đang đẻ ở dưới ngoài chuồng à, à đây là trứng của nó là trứng nó đẻ ở dưới chuồng nhiều người bây nhiều người bây giờ á, là đẻ dưới chuồng này là thua rồi người ta không thể nào mà người ta biết được ta đem ra đem ra bỏ luôn đó, nhưng mà trại bồ câu Minh Dũng áp dụng máy ấp như thế nào mà để cho đạt hiệu quả 100% luôn đây chẳng hạn như giờ đây có con là mới vừa đẻ đây đó giờ mình lấy ra nha rồi mà lấy trứng ra đó là lấy lấy trứng ra mình chỉ cho bà con đây để mình lại bỏ vô trứng Ờ, vô tủ ấp đây đó. bỏ vô tủ ấp nè hiện giờ trong đây nó có nở ra đây bà con thấy không đó còn nó nở ra nè quá chừng không nghe nào cũng nở nhiều lắm nè nở ra đây đó, giờ mình lấy những con chim bồ câu đây nè nó nở ra rồi nãy mình lấy trứng ở ngoài ngoài vô đó giờ mình bỏ vô đây à, anh có thể là nói cho mọi người rõ cái, cái nhiệt độ mình như nào không anh nhỉ? Bây giờ là 37 độ 5 56 độ ẩm để cho khu vực miền Nam nha rồi ngoài miền Bắc thì chỉ có 37 độ 2 thôi trời hoài hoài ờ, nóng lắm ừ. bây giờ nè hồi nãy mình bỏ trứng vô nha giờ, giờ những con mà nó nở đây đem ra ghép vô những con đang có con đây à, chỉ bà con đây à. à là mình ghép con nào cũng được hay à. sao con nào cũng được hết cái này đâu phải con của nó nè hiện giờ nè trong đây có hai con này không đây rồi hai, hai con đó hai con đó thấy không mình bỏ vô hai con nữa cho bốn con thấy không một hai ba bốn một con cha mẹ nuôi bốn con ừ. rồi đấy mình lấy thêm rồi bỏ chỗ này nữa mình cho nó nuôi bao nhiêu con cũng được hay sao anh hay là tầm khoảng 3 đến 4 con 3 thôi 3 đến 4 con à, à, bây giờ anh có thể à, chia sẻ cho mọi người về việc mà cái loại bồ câu titan thái này nó à, mình ghép nhiều con hơn để nó nuôi so với những loại bồ câu khác được không? À, hôm nay tại bồ câu bên Dũng chỉ rõ những cái giống bồ câu của Thái như thế này tại vì những bồ câu ờ, Pháp Lai hay là những giống ngoài bồ câu khác bồ câu titan này á là coi như nuôi được hai con thôi nhưng mà riêng cái bồ câu titan của Thái này là nuôi được bốn con nó có thể nuôi hậu những con khác nuôi con không được nó vẫn nuôi nhưng mà nó không có cắn nha nó, nó, nó vẫn nuôi hết rồi những cái giống bồ câu khác thì nó không có nuôi ờ, bồ câu khác thì nó không có nuôi nuôi hậu dùm được nó vô nó mẫu hết là con này đang nuôi là bốn con đúng không anh con à bốn con năm con luôn năm con luôn năm con luôn đó nuôi năm con luôn Cái loại bồ câu titan thái thì khoảng bao nhiêu à, một năm để bao nhiêu lứa anh nhỉ? Nếu mà mình không áp dụng ờ, máy á, thì một năm nó đẻ khoảng 13 ờ, cặp. Nhưng mà hiện giờ mình áp dụng ờ, máy cho những con nào mà đẻ yếu hay là nó đẻ ra nuôi con được dồn cho đẻ tiếp là một năm là mình có thể đẻ được 18 cặp 18 đến 20 cặp đúng không? 18 đến 20 cặp cho một tại vì ờ, nó để như thế này nè con kia nuôi hộ rồi à con có nghĩa là con tiếp. khác nuôi hộ thì con kia dạ. cứ đẻ thôi cứ đẻ nữa Ủa cái này ba ba con cũng khá là to đây nhỉ mình phải nuôi hộ như thế đó nó mới ờ, có lời được à, cái, cái cái loại bồ câu này thì mình à, cho ăn như thế nào anh có thể à, chỉ đó cho mọi người hiểu được không cái à, bồ câu này cho ăn giờ mình à, chỉ rõ cho bà con những cái à, à, thức ăn của nó thứ nhất là lúa mì lúa mì à, lúa mì là mình ngâm đây đây năm là coi như là một ngày một đêm rồi ở ờ, chiều mình ờ, ngày khác mình vớt ra mình để một đêm nữa cho nó ráo nước vậy nè là lúa mì nó mềm hết à, đây là lúa mì nha là, là ở ngoài bắc ta kêu bằng mạch lúa mạch đó nó sẽ mềm hết vậy đó. lúa mì ở đây là mới vừa ngâm nè ngâm nửa thùng bê là nó, nó nở cho đầy thùng là nó mềm mẹ nó ăn ờ, mẹ đút vô hạch sữa đó là mà đó là là là là là, là, là, là mình chỉ cho thứ hai là bắp à, ngô đó ngô sai bể à, à, cám gà đẻ C24 cám con cò nha ăn cám con cò hiện giờ là cám con cò cám con cò là đạt nhất hết tất cả các hãng cám nào cũng không bao giờ mà nó cho ăn gà đẻ mà tốt như cắm hãng ngắm con cò mình đây mình không quảng cáo cám con cò đâu nha nhưng mà ăn tốt nhất mình chỉ cho bà con rồi mình cho ăn cám gà giò khi nào mà nó có con rồi đó thêm cám gà giò vô nữa gà mà hai mấy ngày tuổi mình trộn vô thêm 20 phần trăm vô đó vô để cho trọng lượng con nó bự lên nó lẻ bán chút xíu thì cái à, tỷ lệ phần trăm mà mình trộn nó là bao nhiêu nhỉ là hôm nay mình về các chọn à, ờ, lúa mạch 60 phần trăm cám à, mỗi cái 15 phần trăm cám gà đẻ 15 phần trăm cám gà giò 15 phần trăm còn 10 phần trăm ngô để cho thứ nhất là coi như ngô là, ờ, là, cho nó kèm cắt cắt sơ vô cho một câu nó chim câu nó không bị tiêu chảy và lúa mạch thì nó đạm còn cái kia cái cái, cái uh, cám này nó cho cho ờ, cái đất uh, kích thích đẻ rồi này kia được bổ trứng rồi được, uh, có học lông đều rồi vân vân là coi như là cũng có thức ăn 15 phần trăm nha Đây, mọi người có thể là đây là các dãy à, bồ câu đây mình đã xếp ở trong lồng là một lồng là hai con nhé đây là mình đã phân biệt chống mái rồi mình mới ghép được này nha các bạn